phải nói là xây dựng và phô nội thất rất là đẹp và tuyệt vời nhá Căn nhà mình thì à, đang được nằm trên khu vực vị trí à, tọa lạc ngay trục đường của đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với một căn nhà với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 18m nha quý vị. Và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và hai lầu nhá Với công năng sử dụng nhà mình là khu vực à, sân để xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt và sân phơi nha quý vị. Căn nhà mình thì cũng chính là hướng Bắc nha đây là một à, cặp nhà mới xây dựng và hoàn thiện xong với à, trong phần khúc à, từ 5 tỷ đến 6 tỷ thì căn nhà này phải nói là tuyệt vời và giá rẻ nha quý vị với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 18m mà giá bán thì chỉ có 5 tỷ 600 triệu đồng thôi và còn thân lượng nha quý vị một căn nhà xây mới và sổ hồng riêng cũng là sổ thì đã được gia chủ là hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi và bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị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 Và đây là con đường đi vào này, một con đường rộng lên đến khoảng à, đường trước nhà của căn nhà mình thì à, khoảng 4 mét và bên ngoài thì à, có một con hẻm là khoảng 3 mét rưỡi nha quý vị. Đấy, với con đường này thì đang chuẩn bị là khai thác ra là và làm đường lớn nha. Thì xe hơi vào được đến căn nhà mình luôn. Cũng là xe ba gác thì vào đến căn nhà rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Đây là một căn nhà với ngang là 4m2 và độ sâu là 18m nha quý anh chị. Xây dựng với full nội thất đầy đủ hết nha gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi với ờ, căn nhà là hướng chính bắc nha quý vị bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta thì ờ, được gia chủ trang trí với những các cái cây xanh này kèm theo là những các cái ờ, đèn sáng nha đèn led nha quý vị với trần thì được gia chủ là ốp gỗ rồi đây với nhà mới đẹp và có thiết kế lửng cho nên là không gian khu vực bên dưới tầng trệt của căn nhà mình rất là rộng và thoáng nha quý vị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 con đường ở phía sau nữa Đấy và nhà mình thì à, hai mặt tiền nhá, mặt tiền trước và mặt tiền sau như quý vị. Nhà mới được gia chủ là tặng full nội thất. Và với căn nhà này thì à, đang có giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương, chỉ với giá là 5 tỷ 600 triệu đồng thôi. Và giá này thì à, còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng như quý vị. Đây với à, anh chủ nhà trẻ và đẹp trai cũng như là vui tính nha. Một trong những à, căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời, được à, gia chủ là tặng full nội thất cũng là tivi và có sofa, bàn ăn và có giường tủ, bàn trang điểm kệ để tivi nha. Đấy, với à, bên trong không gian căn nhà mình thì à, được gia chủ thiết kế này những các cái à, trần thạch cao và kết hợp những cái đèn chùm và có những đèn led nha hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán gạch lên trên trần rồi và với những các cái gỗ nữa nha quý vị Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ tặng một bộ sofa này kết hợp với lại những các cái à, tông màu sắc rất là đẹp nha quý vị. Sàn thì à, được gia chủ là lót gạch bóng kiếng và gạch 80 vuông. Rất là sang trọng cho một căn nhà với trong phân khúc khoảng hơn 5 tỷ đồng một xíu. Và có thể là sở hữu ngay được một căn nhà mới đẹp và sổ hồng chính chủ và công chứng ngay trong ngày. Với căn nhà thì được gia chủ hỗ trợ vay vốn ngân hàng cực kỳ là ưu ái luôn nha quý vị với từ 80 phần trăm căn nhà nha. với ờ, tặng ờ, nội thất ờ, có tủ lạnh luôn này quý vị đường sau thì được gia chủ là mua tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế bốn ghế này trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và có hệ thống là đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những cái viên gạch rồi kèm theo những bức tranh bức ảnh nha quý vị đây là một trong những căn nhà phải nói là tuyệt vời với à, hai mặt tiền trước sau cho nên là chủ nhà sẽ mở được ra rất là nhiều những các cái cửa sổ để lấy gió và lấy được ánh sáng nha quý vị. <clears throat> Khu vực đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có cái uh, cửa đường sau này và ở bên ngoài đây thì chủ nhà đang uh, chờ hoàn công xong. Khoảng uh, 1 2 ngày nữa thì uh, chủ nhà sẽ làm cái um, uh, khu vực ở đường sau đây sẽ um, làm uh, sân và cũng như là khu vực uh, ăn uống và Ờ, phơi đồ sạch tủ khu vực đằng sau căn nhà mình nhé quý vị Đấy, vẫn được sử dụng nhưng mà trong sổ thì không được công nhận nhưng mà vẫn được sử dụng nha quý vị với 4 ờ, mét đằng sau nữa nhà là 40 uh, 8 mét và xây dựng là 44 mét nha và xây dựng hết đất nha quý vị và khu vực đằng sau thì ở ờ, chỗ nhà sẽ thiết kế với không gian phòng vệ sinh ở bên dưới là ngay khu vực 4 mét đằng sau và sẽ có sân đằng sau luôn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 của căn nhà này Nhà mình thì à, hai mặt tiền đường trước và đường sau cho nên là chủ nhà sẽ mở ra lấy được rất là nhiều những các cái cửa sổ nha Đấy và lấy được số ánh sáng <coughs> Rất là rộng và thoáng nha quý vị Đây với căn nhà phải nói là mát mẻ và nhà mới Anh chị à, khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi Nhà này thì à, chủ nhà đã hoàn công và giấy tờ cũng là sổ sách đầy đủ hết cho gia đình mình rồi Vâng và tiếp lên bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình nhé Và ở trên lầu thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, hai uh, phòng ngủ phòng ngủ đằng trước và phòng ngủ đằng sau và ở giữa ngay khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng vệ sinh và bên trên đây thì chúng ta sẽ có giường này và có tủ kệ để tivi đấy và đằng sau thì chúng ta sẽ có cửa sổ này rất là thoáng và mát nha quý vị nhà mình thì hai mặt tiền trước sau và ngay sát bên với lại khu vực uh, sân gôn uh, sân uh, đá banh này cũng là sân gôn và khu vui chơi ngay sát bên với lại nhà chợ Thạch Đà luôn và nhà thờ Thạch Đà nha quý vị gần với lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Nông Tây một uh, mẫu nhà phải nói là khá là đẹp nha ngang 4m2 và độ dài là 18m và với giá bán là chỉ có giá là 5 tỷ 600 triệu đồng thôi giá này thì uh, còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Đấy và anh chú nhà thì à, cứ à, mạnh dạn thương lượng đi Đấy, Anh chú nhà à, cũng đang rất là cần tiền mới xây dựng xong Nói chung là anh chỉ có một số vốn Anh tính nhà xây căn nhà này ở nhưng mà anh thấy phù hợp đầu tư Thì anh xây lên và cũng như bây giờ là kẹt vốn rồi Đấy thì anh cần bán lại cho khách hàng nào đang có mức tài chính trong phân khúc khoảng hơn 5 tỷ Đấy và số ngay căn nhà với tặng full nội thất nha quý vị Đấy để anh thu hồi vốn về thì uh, gia đình khách hàng ta xem sơ qua cảm thấy phù hợp với lại uh, nhu cầu gia đình mình thì uh, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và hai lầu nha quý vị ba phòng ngủ và bốn uh, nhà vệ sinh đấy ba phòng ngủ và bốn nhà vệ sinh nha quý anh chị trên đây thì uh, có sân thượng đường trước này đấy, sân thượng trước thì uh, chủ nhà cũng là bố trí và trang trí gia đình mình với uh, một uh, bộ ghế uh, gỗ ở bên trên để gia đình mình chúng ta có thể là ngồi uống trà và ăn uống sinh hoạt ở bên trên à, cái à, phần sân thượng nha và khu vực à, giặt rũ đồ nha quý vị trên đây thì có khu vực rửa mặt luôn này lại và khu vực phơi đồ thì chủ nhà cũng đã bắn những các cái thanh sắt lên đây để gia đình chúng ta phơi đồ rồi và đường sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có phòng ngủ nha, nha quý vị vòi tắm hoa sen và trên đây thì chủ nhà đang để trống và nhà mình thì à, được gia chủ là tặng full nội thất hai phòng rồi Đấy, Và cửa sổ đường sau này để lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị những cái uh, cửa của căn nhà mình là những cái chất liệu là nhôm sinh pha và kính cường lực nha Sàn thì được gia chủ là lót uh, gạch uh, giá gỗ rồi Bên trên thì uh, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị và trong video của em đến đây cũng xin kết thúc rồi. Nếu như quý vị và mọi người khách hàng chúng ta xem và tham quan cũng như là lựa chọn cho mình căn nhà